hai cái thùng không ạ được đấy với các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì là uh, hôm nay uh, giới thiệu đến cho bà con bộ đôi sản phẩm uh, máy uh, trộn cám uh, trộn thức ăn chăn nuôi uh, trong gia súc gia cầm cũng như là thủy hải sản đấy thì bà con có nhu cầu để mình trộn cái thức ăn uh, cho tôm cũng như là là, là cho gà vịt cũng như là uh, thức ăn gia cầm thì có thể uh, liên hệ bên điện máy cường lên để được uh, tham khảo về sản phẩm uh, máy trộn thức ăn này thì đây là cái loại máy trộn thức ăn uh, trục đứng đấy sử dụng uh, nguyên lý là một cái trục xoắn ở ngay bên dưới phần uh, phần phếu như thế này thì nó sẽ đảo cái thức ăn lên đấy, nó cuốn từ phần trên nó đảo lên phía trên rồi là uh, cuốn xuống bên dưới để đảo tròn cũng như là đảo tròn đều thức ăn cho bà con thì đây là cái loại uh, dùng loại inox loại 1 inox 304 đẹp đấy thì tổng trọng lượng của máy là 37,5 kg đấy thì cực kỳ chắc chắn luôn thì đây uh, là loại inox 304 dày ngoài ra nếu như bà con uh, có nhu cầu mua những dòng uh, inox này mỏng hơn thì vẫn có nhưng mà nếu như mà mình uh, về để chế biến thực phẩm chăn nuôi uh, thì nên là những cái loại dài như thế này thì uh, cái độ bền nó cao hơn cũng như là sử dụng uh, công năng nó tốt hơn Đấy, thì máy trộn cám này thì nó có hai à, ba phần chính thứ nhất là cái phần uh, phần uh, guồng trộn của nó này đây là cái phần hoạt động chính của của cám và thức ăn mình đổ vào này thì uh, con máy bà con thấy trước mắt đây là cái con 50 kg để trộn hai bao thì bà con đổ hai bao cám vào đây Đấy, mình uh, có thể đổ uh, thức ăn vào cũng như là thuốc uh, thuốc uh, để mình trộn vào để cho thủy hải sản cũng như là gà vịt ăn Đấy, thì là đây dung tích của nó là 50 kg cũng như là ngay bên ờ, trên giữa nó có một trục xoắn như thế này trục này cũng bằng inox này hàn xoắn lên như thế này thì nó sẽ đảo tròn cái phần ờ, nguyên liệu lên phía trên còn đây là cái phần có quét một cái hình vuông như thế này thì đây là cái phần để bà con ờ, cám cũng như là nguyên liệu sau khi đã trộn để chảy ra cái phần cửa sạc này Đấy. ngay phần cửa sạc này nó sẽ có một cái tay để bà con nhấc ra để tháo nguyên liệu ra và để tháo nguyên liệu ra để nó tự động chạy xuống đây nó thông xuống bên dưới này luôn máy thì được thiết kế ờ, phần ờ, ổ uh, sử dụng như thế này cực kỳ tiền tiện lợi cho bà con lại có hai nút on off thì khi sử dụng thì mình bật on còn khi nào không sử dụng thì nhấn vào off thì là máy sẽ tắt Đấy, sử dụng thì là đây còn uh, cái phần trên thứ hai là phần uh, truyền động Đấy, máy được truyền động bằng xích thì là cực kỳ chắc chắn luôn đây những cái set như thế này thì là bài của con dùng thời gian lâu dài thì nó cũng không bị à, không bị rán nở như không bị trượt giống như kiểu dọc à, dòng dây cu loa thì là nó sẽ cái dòng set này nó sẽ tốt hơn chạy bằng à, bắn răng cũng như là set nhông set còn đây là cái phần motor của nó này Đấy, motor là motor điện của toàn phát Đấy, dây đồng bảo hành cho bà con 12 tháng Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn toàn bộ khung thì được thiết kế từ inox này inox này Đấy, inox từ trên xuống dưới thì uh, hầu như tất cả những cái phần làm bằng inox được là uh, bên uh, chúng tôi đã làm bằng inox rồi thì là bà con dùng nó yên tâm còn đây là cái máy trộn 50 kg thì nó chỉ sử dụng cái motor là là motor 75 750 à, 0,75 kW điện là điện 220V đấy tải trọng thì là 70 kg đấy là maximum Đấy thì uh, hướng dẫn bà con khi sử dụng thì là mình sẽ trộn uh, à, đổ của uh, thức ăn cám cũng như là tất cả các thứ vào xong rồi mình uh, cắm điện nhấn on uh, trong lúc trộn thì mình có thể uh, cho thuốc cũng như là men vi sinh vào Đấy, sau khi uh, đã trộn xong trộn đều rồi thì bà con có thể uh, uh, tắt uh, bấm uh, off để cho máy uh, uh, để tắt máy và trực tiếp đưa nguyên liệu ra cho uh, gia súc gia cầm thủy hải sản ăn Đấy, thì là những uh, điều cần lưu ý thì uh, đây đều được uh, ghi vào đây hết rồi này Đấy, mức độ phù hợp của xếp này truyền tải đồng này thì những cái ốc này thì bà con có thể xê duyệt lại đi đi lại được thì uh, thời gian lâu dài nếu sử dụng thì là cái cái phần xếp này nó cũng cũng nó cũng bị rôi ra một tí thì bà con có thể căng cái cái xếp lại làm sao cho nó phù hợp Đấy, khi chạy thì là mức tải sẽ nó giúp những cái mức xếp thì nó sẽ tốt hơn cũng như là đảm bảo được cái công suất của bà con đấy quay theo chiều kim đồng hồ này lại cũng như là số đồ ờ, đấu điện này chiều quay thuận này đấy thì toàn bộ những cái này thì bà con chú ý khi sử dụng thôi hầu như là máy ờ, sau khi ờ, đã xuất xưởng thì được kiểm tra rồi cũng như là lắp lắp sẵn cho bà con rồi đấy còn ngay bên sau máy thì có hai bánh xe như thế này thì giúp bà con trong quá trình di chuyển máy đây mình di chuyển bằng hai bánh xe sau như thế này để kéo đi kéo lại cực kỳ tiện lợi đấy nó qua lên cho bà con thêm những cái phần như thế này này thì ờ, cái phần ờ, guồng trộn đều ờ, được hàn thêm một cái phần gọi là cái phần mép mép bên trên mép trộn thì nó sẽ giúp cái máy được cứng vững hơn đấy thì bà con dùng cái máy này cực kỳ yên tâm luôn hầu như nó bền bỉ với thời gian dùng nó không không không không bị móp méo cũng như là không bị uh, oxy hóa hay là gì hết đấy mình dùng là yên tâm ở ờ, kể cả những bà con ở vùng biển đấy thì nó sẽ uh, cho dù nước muối nó có vào thì thì nó cũng đảm bảo cho bà con là là là nó không bị ăn mòn cũng như là nó bị giảm chất lượng uh, theo thời gian đấy sau đây tôi sẽ bật thử cho bà con xem cái uh, mức độ hoạt động của máy thì uh, trước tiên thì bà con sẽ đổ cám vào đây này sau mình tiến hành bật on này đấy. bà con khi chú ý là là khi mà sử dụng thì thì khi mà mình bật máy on thì không nên ờ, để tay quá sâu xuống bên dưới là cực kỳ nguy hiểm đấy mình chỉ ờ, thao tác ở phần bên trên mép ờ, miệng miệng thùng như thế này đấy thì bà con có nhu cầu mua cái máy trộn cám cũng như là trộn thực phẩm chăn nuôi gia súc gia cầm thủy hải sản thì có thể à, liên hệ bên à, điện máy cường lên để à, được tư vấn cũng như là báo giá cho bà con đấy thì bên chúng tôi có nhiều loại à, kích thước khác nhau tùy theo mức độ sử dụng như là 50 50 kg 75 kg 110 kg 150 kg cũng như là à, máy chạy điện 220 à, máy chạy điện 3 pha 380 Đấy thì đầy đủ cho bà con lựa chọn à, tùy theo mức độ sử dụng của mình. Còn máy thì à, bảo hành cho bà con 12 tháng cháy đổi mới. Đấy, trong vòng 12 tháng thì là cực kỳ yên tâm Đấy, máy giao đến tận nhà cắm điện vào chạy thử được Đấy, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại